Rồi, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi seminar ngày hôm nay. Thì cái buổi của mình ngày hôm nay thì sẽ à, nói về thói quen Hibi no siêu À, thói quen hàng ngày là một cái mà à, em vẫn đang theo đuổi trong suốt vài năm trở lại đây và hôm nay mình sẽ cùng đọc một cái bài mà em đã tìm hiểu được trong cái quá trình mà đọc dịch của mình thì hôm nay cái nội dung của mình ấy thì nó hơi khác mọi hôm một chút thì ngay từ cái đoạn đầu ấy thì em cũng muốn giới thiệu thêm về về team lê <laughs> hiện tại vẫn đang hoạt động à, rất là âm thầm cùng với các cái uh, video shadowing ở trên youtube vào mỗi thứ hai hàng tuần uh, các cái tuần trước thì là vẫn up đều đặn vào mỗi thứ hai nhưng mà dạo gần đây nó đang bị nó đang bị chuyển lịch một tí là nó hay bị vào tối thứ sáu đó là vào cuối tuần à, thì hôm nay team lê ra đâu rồi các bạn ơi đầu tiên là có phương linh này làm thế nào để hiện uh, những cái đấy những người đấy vào uh, lên thay trên nhỉ đúng không thì hiện tại bây giờ team lê ra có rất là ít bạn ít thành viên có khoảng uh, tầm uh, chính thức là có bao nhiêu bạn nhỉ linh còn nhớ bao nhiêu bạn không em chị không nhớ là cái số lượng nữa ờ, em chỉ mới biết là có, có một bảy người mới... chị ạ đúng rồi tầm ừ, đấy có 7 người thì là có linh này là có thảo này thảo thì hiện tại đang là iphone này đúng không à, rồi à, có ừ, có khủng long này khủng long là luân luân là một thành viên rất là tích cực này thảo là một thành viên vô cùng tích cực nhưng hôm nay nó lại mất điện này à, linh thì là mới tham gia team chia sẻ này của chị này Uh, còn ai nữa không? Huỳnh Thái đã vào cho em? Huỳnh Thái và Huyền đã vào cho em? Chưa đúng không? Thì uh, chung quy lại là <laughs> trong tin của mình ý, thì uh, sau cái buổi này thì vẫn rất là mong muốn bạn nào mà đang muốn luyện nghe nói, luyện shadowing và cùng uh, hoạt động với team Leza thì hãy uh, inbox cho mình để mà cùng uh, hoạt động à, làm ra các cái video hiện tại mình vẫn đang làm ở trên YouTube về một tương lai lâu dài đó là à, tạo ra một cái thư viện à, để cho các bạn có thể luyện đọc dịch à, nhầm để cho các bạn có thể luyện được uh, shadowing và luyện nghe nói từ những cái video từ người bản xứ kèm theo một cái thông điệp gì đấy uh, tích cực trong cái uh, cuộc sống của mình uh, trong cái tuần vừa rồi thì là mình có uh, ra một cái chủ đề đó là tiết kiệm tiền uh, và các cái chủ đề này thì do các cái bạn thành viên ở trong team lê ra cùng nhau nghĩ ra và cùng nhau tìm các cái video ở trên mạng để tự mình làm rồi dịch À, nên là rất là mong trong thời gian tới sẽ được các bạn ủng hộ và sẽ cùng tham gia để cho cái uh, uh, quá trình làm của mình nó trở nên mượt mà xuân sẻ và uh, càng ngày càng nhiều các cái video sẽ được ra đời À, tiếp đến là cái phần chia sẻ về đọc dịch của mình ngày hôm nay thì hôm nay tí nữa mình sẽ cùng đến với cái phần à, đọc dịch à, về thói quen thì à, cái hoạt động của Team Leza nó cũng chính là một cái thói quen để giúp cho các bạn có thể học tập một cách dễ dàng và lâu dài cùng với một đội nhóm tiếp đến cái phần cuối cùng là câu hỏi thì à, buổi ngày hôm nay mình sẽ muốn các bạn à, có thể đặt câu hỏi thật là nhiều và mình sẽ cố gắng trả lời những cái phần đó cho các bạn tiếp đến mình sẽ đến với cái nội dung của bài ngày hôm nay là cái phần nội dung chính chia sẻ về cái phần à, dịch ừ, à, mà mình đã gửi cho các bạn ngày hôm trước thì lại tiếp tục giống như là hôm vừa rồi chúng ta sẽ để ra cái phần chat những cái thông tin mà các bạn đã à, dịch và mình sẽ cùng xem xem là cái nội dung dịch đấy có vấn đề gì không và mình sẽ cùng sửa với các bạn nhé. Uh, đầu tiên là cái phần uh, tiêu đề nhầm đây đúng không thì à, đây cái phần tiêu đề của mình đó là hibino siêu cẳng thì nó rất là đơn giản rồi nó là cái thói quen hàng ngày với cái câu đầu tiên của mình sẽ như sau hibino siêu cẳng nộ wazukana hen ga jinsei o mataku chigao mokuteki chi eto à, michibiki kanenai à, có bạn nào chat ở đây không à, những biến đổi nhỏ bé trong tập quán hàng ngày có thể đem lại cuộc sống của chúng ta tới đích đến hoàn toàn khác đúng rồi chúng ta hay đánh giá lớn những thời gian mang tính uh, quyết định đánh giá nhỏ những cải tiến nhỏ mỗi ngày ok nội dung thì khá là ok rồi ở đây nó có một cái từ đó là cái từ wa uh, cái từ này à, em thấy là ừ, dùng khá là nhiều trong à, mặc dù là trong văn nói thì người ta không dùng nhưng mà trong văn viết thì người ta dùng cái từ wazukana này khá là nhiều à, trong văn nói thì người ta hay dùng là chi sana đúng không chi sana hen cả thì nhiều hơn còn trong văn viết thì người ta đổi nó thành là wazukana thì nó vẫn là như vậy thôi à, cái từ ở đây nó là hen cả là biến đổi hoặc là những cái thay đổi thay đổi nhỏ hàng ngày thì sẽ cái từ ở đây mình có một cái cấu trúc ngữ pháp mà em nghĩ là rất là hay gặp đó là cái từ canenai canenai ở đây nó là gì là có thể mặc dù động từ của mình nó là dạng phủ định nhưng mà nghĩa của nó lại là là khẳng định là có thể mang dẫn dắt tới đúng không à, thì cái từ canenai này nó dùng trong các cái trường hợp miêu tả về những cái khả năng à, có thể xảy ra nhưng mà mang cái ý gọi là không tốt lắm đây nhá đây ở cái phần cuối này em có nốt lại ở đây đây là có nghĩa là nó miêu tả về cái sự có thể hoặc là có khả năng dẫn tới một cái kết quả xấu nào đó nên là nếu như trong trường hợp mà nó dẫn tới cái kết quả nào xấu thì mình hãy dùng còn nếu kết quả tốt thì mình đừng có nên dùng cái từ canine này thì ở đây là sẽ là có thể dẫn tới đúng không có thể dẫn dắt đúng không dẫn dắt tới một cái Ờ, dẫn dắt cái cuộc đời của bạn, cái jinsei của bạn tới một cái đích gọi là hoàn toàn khác mà taku chigao mokutekichi mokutekichi eto michibiki kane này. Đấy thì là cái phần này mọi người dịch đúng rồi. Tiếp này. Cái đoạn mà chị ờ, Bình Yên đúng không? Chị Yến ấy có dịch cái phần là đánh giá lớn và đánh giá nhỏ ấy. Thì ở đây ờ, trong tiếng Việt thì em có uh, em có chuyển nó thành là đánh giá cao và một cái đó là uh, à, cao số hiệu cả là đánh giá thấp ấy. đánh giá thấp thì ở đây nó chính là uh, nếu như mà để là mọi người thường đánh giá cao và đánh giá thấp đúng không thì cũng được hoặc là ở đây em sẽ đổ đi một chút là mọi người thường đánh giá cao mà quên đi những cái thay đổi tí hon hàng ngày thì nó có thể là hơi thuần thuần việt hơn một chút tiếp đến nào mọi người hãy gửi cái phần dịch của mình chỉ có mỗi ở đây Thu Trang đúng rồi người ta thường đánh giá quá cao ừ. thực ra nó không phải quá cao đâu chỉ là ừ đánh giá quá cao đối với những thời điểm mang tính chất quyết định à, và đánh giá thấp những sự cải thiện nhỏ hàng ngày chúng ta dễ dàng cho rằng chúng ta cũng dễ chúng ta dễ dàng cho rằng để đạt được thành công lớn thì cần phải có những rồi, cái từ mà dễ dàng cho rằng của em ấy là cái từ omokomi đúng không? Thì cái từ okom omokomi này thì nó có một cái nghĩa thường thường nó mang cái nghĩa hơi hơi tiêu cực một tí. Ví dụ như là uh, mình cứ đinh ninh là cái việc đấy là đúng nhưng mà cái omokomi này nó là đang không có đúng nhá. Thì cái từ omokomi này nó có nghĩa là như vậy. Uh, nó mang cái ý nghĩa là mình cứ bảo thủ mình nghĩ rằng là như thế nhưng mà thực chất nó có đúng hay không thì nó không biết được thì cái từ omokomi này nó có mang một cái tính chất như vậy tiếp đến là quay trở lại cái đoạn ở bên trên này này cái từ mà mọi người thường đánh giá cao nhé đánh giá quá cao hoặc là đánh giá cao đấy đúng không à, cái từ a rự nhé cái từ a rự ở đây là khi mà mình có một cái a rự hito này a rự hi này à, a rự gì gì đó thì ở đằng sau cái danh từ ở đằng sau nó là một cái danh từ nào đấy không xác định gọi là trong rất là nhiều các cái vật thể các cái sự vật sự việc thì có một cái gì đó đúng không a rự hi là một ngày nào đó có là trong có cái ngày đấy nó không chính xác nhá cái khi mà có a đự ở đây là cái ngày đấy nó không chính xác cái người đấy cái không chính xác cái khoảng thời gian đấy nó không chính xác thì ở đây nó chính là mọi người thường hay quên đi à mọi người thường hay đánh giá cao đúng không mọi người thường hay đánh giá cao một cái khoảnh khắc nào đó nhé kiểu như vậy một cái khoảnh khắc mang tính quyết định nào đó gọi là nó không xác định đấy thì mọi người nhớ cái cách mà a rự này nó sẽ đi sau với một cái danh từ nào đấy đúng không mọi người thường đánh giá cao những cái khoảnh khắc mang tính quyết định nào đấy và thường hay có lãng quên đi đúng không à, lãng quên đi hay còn gọi là đánh giá thấp đấy đúng không à, lãng quên đi hoặc là đánh giá thấp cái cái cái cái sự à, thay đổi à, tí hon hàng ngày thì cái từ kaizen ở đây nó chính là các cái cải tiến nhỏ hàng ngày đúng không thì ở đây em chỉ có để nó bình thường nó là quên đi những cái thay đổi tí hon hàng ngày hoặc là quên đi những cái cải tiến những cái uh, sự thay đổi nhỏ hàng ngày thôi thì cái từ kaizen ở đây không dịch không dịch nếu mà dịch ra thẳng thì em nghĩ là nó hơi bị hơi bị gì gì đó nên là em có đổi thành như này hoặc ở đây các bạn đang dịch là cải thiện nhỏ hàng ngày cũng được này à, ừ, đấy hoặc là mọi người để là cải cải tiến nhỏ hàng ngày cũng được thì cái tự dốc cự arukoto này đúng không dốc cự arukoto là thường thường hay làm gì thường hay gì đó mọi người thường ở đây mọi người có ghi là thường không ừ đúng rồi mọi người hay nói là thường hoặc là hay đấy đúng không tiếp đến nào 大きな成功には大きな行動が必要だと私たちは思い込みやすい。Là gì? Chúng ở à, đây mọi người đang dịch là gì đây Chúng ta cũng dễ để nghĩ rằng thành công lớn thì cần những hành động lớn cho dù là mục tiêu nào đi chăng nữa như việc giảm cân khởi nghiệp công ty viết sách thì nếu mà cần nâng cao tính kịch tính bằng cách nghe mỗi ngày thì bản thân mình sẽ tự thấy áp lực cái đoạn mà nghe mỗi ngày ở đâu ta Chúng ta hay đánh giá cao những thời điểm nhất định và đánh giá thấp những cải tiến nhỏ hàng ngày. Cái thời điểm nhất định thì là của em lúc nãy là chữa rồi nhá. À, không phải là thời điểm mà cái là gì cái khoảnh khắc nào đấy nhá, cái xuyên cẳng là một cái một cái khoảnh khắc nào đấy. À, cái từ di tên e là thời điểm thì nó sẽ hợp lý hơn. Chưa? thì ở đây nhắc lại cái từ omokomi ở đây là chúng ta sẽ sẽ đinh ninh rằng là thường hay nghĩ rằng là đúng không có là ở đây em dịch là mọi người thường hay cho rằng là tại vì nó mang cái ý nghĩa hơi tiêu cực một tí nó không phải là chưa chắc đã là đúng nhưng mà mọi người cứ nghĩ là như vậy nên là mình đang để ở đây đó là cho rằng đúng không chúng ta cũng dễ dàng gia sư ở đây là chúng ta cũng dễ dàng cho rằng là là ní hóa là để nhá ở đây có một cái từ đó là gì okinase cô ní hóa khi mà đằng trước ở đây nó là dạng uh, nó có hai cái cách để nhận diện cái từ ní hóa này thứ nhất là đằng trước nếu nó là một cái động từ ấy, thì là nó sẽ là để nó bằng với ta mê còn nếu như mà đằng trước nó là uh, danh từ uh, uh, miêu tả cái đối tượng sự vật sự việc thì nó sẽ là nhấn mạnh cho cái danh từ đấy thì ở đây cái từ seco ở đây nó nó là một cái âm hán việt ấy, nên là nhưng không phải âm Hán Việt là cái âm mà uh, ghép bởi hai cái chữ Hán và nó sẽ có thể lược bỏ đi là cái từ sư đự đúng không đúng không thì với lại đây sẽ là để mà để mà uh, có được cái thành công lớn ý, thì là sẽ cần phải có những cái hành động lớn và chúng ta thường hay chúng ta dễ dàng cho rằng là như vậy Đấy, thì cái câu này mình sẽ dịch là như thế dễ để nghĩ rằng đúng không thì cái dễ để nghĩ rằng thì hãy chuyển nó thành là cho rằng dễ dàng nghĩ rằng ok dễ dàng nghĩ rằng cũng chuẩn rồi đúng không à, tiếp này tai jiu o herasu koto kai sao ờ, tachi ageru koto hon kaku koto ờ, senshu ken ni yushu suru koto nado donna mokuhyou de are yoku hanashi ni kiku you 劇的な構造が必要だと自分に Plan 6 Kaketeshimo ờ, ở đây này cái đoạn mà là gì là cái từ na độ na độ nhưng mọi người sẽ thấy cái cấu trúc câu của mình là gì là cô tô 1 này cô tô 2 này cô tô 3 này cô tô 3 này và cô tô 4 na độ na độ tức là a b c hoặc d ấy, thì don na mục tiêu để are là cho dù là cái mục tiêu gì đi chăng nữa mục tiêu là giảm cân này mục tiêu là uh, gây dựng công ty này mục tiêu là viết sách này hoặc là mục tiêu là trở thành quán quân đúng không hoặc là giành được chức vô địch um, Sensuken ở đây là giành cái uh, giành chức ờ, vô địch trong trong một cái cầu thủ tuyển thủ nào đấy đúng không thì ở đây chỉ đơn giản đó là uh, giành được chức vô địch thôi thì cho dù là cái mục tiêu uh, của bạn là gì hay là cho dù là mục tiêu gì đi chăng nữa thì là cái đoạn là đà tố đúng không nếu như mà chủ ngữ nào chủ ngữ là kozo này này có là nếu như mà cần phải có cái gì cần phải có cái gì kozo là sự uh, nâng cần phải có sự nâng cao uh, mang uh, nâng cao cái tính kịch tính uh, giống như là những cái gì mà bạn thường hay nghe tới nhé cái từ dốc cự hanashini yona ở đây là như thể là bạn đã nghe trong một cái câu chuyện nào đấy có nghĩa là gì bình thường ở trên báo chí hoặc là trên báo đài thì mọi người thường hay nói là à, để mà gây dựng công ty thì mình phải làm thế nọ mình phải làm thế kia rồi thế nọ thế kia ấy. nhưng mà nếu như mà chúng ta cần phải có những cái sự kịch tính giống kiểu như là những cái câu chuyện mà mình lắng nghe đấy những cái câu chuyện mà mình đã từng nghe đấy thì là nó sẽ kaketeshimok nó sẽ nó thì nó sẽ gây cái áp lực cho chính bản thân mình đấy thì ở đây mọi người đang dịch là gì đây cho dù là mục tiêu nào đi chăng nữa như việc giảm cân khởi nghiệp xây dựng công ty viết sách thì nếu mà cần nâng cao tính kịch tính bằng cách nghe mỗi ngày cái đoạn nghe mỗi ngày đây không có thì bản thân mình sẽ tự thấy áp lực đúng rồi thì bản thân mình sẽ tự thấy áp lực ở đây nhưng không phải là bản thân mình sẽ tự thấy áp lực mọi người sẽ để ý giúp em là cái ní này nó là nó là gì nó là cái đối tượng nhá còn khi mà bản thân mình uh, bị áp lực thì phải là di bương quá hoặc là di bương gá đúng không thì nói là gọi là cái câu của mình nó là chủ ngữ thì nó mới là là quá gá ở đây thì là bản thân mình bị áp lực nhưng mà ở đây nó là gì là áp lực đấy cho mình chứ không phải là bản thân mình bị áp lực đấy thì mọi người sẽ để ý các cái cái đấy thì mọi người sẽ hiểu là gì là giống như thì là à, thì sẽ khiến đúng không sẽ khiến bản thân bị áp lực có là làm cho bản thân mình bị áp lực đấy thì mình sẽ nhìn các cái kiểu trạng từ để mình hiểu được cái câu như vậy thì cái dona một cái hồ deare này thì là uh, nó là cái cấu trúc ngữ pháp rồi deare là de, deare này là cho dù là thế nào đi chăng nữa thì em cho nó lên đầu là tuy nhiên cho dù mục tiêu của bạn là gì chẳng hạn như là na độ na độ ở đây nó chính là chẳng hạn này chẳng hạn như bạn muốn giảm cân này bạn muốn gây dựng công ty này uh, bạn muốn uh, viết sách này hay là bạn uh, muốn giành cái chức vô địch thì nếu đa tố ở đây là nếu nếu mà cần nhé nếu mà cần phải nâng cao cái tính kịch tính giống như những cái gì mà bạn thường nghe thấy thì sẽ khiến cho bản thân mình bị áp lực hoặc là sẽ khiến bản thân bị áp lực thì đấy là cái phần dịch của em tiếp nào cái phần tiếp theo ipode hôm nay có vẻ ít bạn dịch nhỉ có bao nhiêu bạn rồi <laughs> chúng ta hãy ngồi dịch trước nha ippo uh, à, ichipasen tổ nổ thai wa à, meta me à gì từ từ đọc là gì Meta này à, cái gì nhỉ meta sự đúng không đúng rồi chính xác rồi ippo ichipasen tổ no kai wa meta này shi kizukarenai koto sae aru thì mọi người đang dịch là gì đây ngược lại mặt khác ngược lại mặt khác cải tiến một phần trăm thì không có nổi bật thậm chí là không nhận ra thậm chí là không nhận ra nhưng nếu nhìn bằng con mắt hơi dài hơi thì chúng phát huy được hiệu quả lớn lao nhưng ngược lại một phần trăm cải thiện cũng không rõ rệt thậm chí ngay cả việc nhận ra cũng không ừ thì ở đây mọi người sẽ thấy này à, cái cái cái cái câu này nhá cái câu này mọi người sẽ thấy là nó kết nối với nhau bằng cái từ ipo ipo thì mình sẽ hiểu là có hai mặt của vấn đề cái mặt đầu tiên nó chính là cái câu ở đằng trước của mình là à, mình đưa ra bất kể mục tiêu nào thì mình Ờ, sẽ bị áp lực nếu như mà mình phải nâng cao cái tính kịch tính cho như giống như câu chuyện đúng không còn ngược lại thì sao ngược lại có nghĩa là gì nó vẫn nói về cái gì nhỉ nó vẫn nói về những cái thay đổi tí hon của mình ấy nên là mọi người sẽ để ý là cái câu đằng trước này của mình cái chủ đề của mình ở đây nó vẫn đang nói về cái việc là thay đổi tí hon thêm vào nữa là mình nhận diện là cái phần uh, uh, gì nhỉ cái phần uh, Ờ, từ nối của mình ấy nó là ngược lại có nghĩa là nó đang nói về hai mặt của một vấn đề nên là mình phải cho thêm cái chủ ngữ vào đây đó chính là cái sự cải tiến của một phần trăm hay còn gọi là là là là những cái thay đổi tí hon ấy nhá thì cái cái đoạn mà cải tiến một phần trăm đấy thì nó chính là những cái thay đổi tí hon hay là những cái phần uh, cải thiện một phần trăm mỗi ngày đấy đúng không thì nó không hề nổi bật thậm chí chúng còn rất là khó nhận biết đấy thì ở đây mình cũng có thể đổi đổi nó thành là những cái tí những cái thay đổi tí hon đấy thì mọi người có thể đổi cho cái từ percento no kaizen thì hoặc là mình sẽ để đổi là gì ngược lại những cái thay đổi những cái cải tiến uh, nhỏ nhoi hoặc là tí hon một phần trăm đấy cái tí hon ở đấy nó chính là một phần trăm còn nếu như mình để là ờ, sự cải tiến một phần trăm mỗi ngày thì nó cũng được nhưng mà nó sẽ về mặt gọi là tiếng Việt thì nó sẽ không được xuôi nên là ở đây em có chuyển nó thành là những cái thay đổi tí hon lại không hề nổi bật nhé cái đoạn ở đây là không hề nổi bật thậm chí cái từ sai được ở đây mọi người có để không thậm chí có thể không được chú ý thậm chí mặt khác sự cải tiến một phần trăm chẳng bao chẳng tạo nên điều gì khác biệt thậm chí chúng ta không thể nhận ra chẳng tạo nên điều gì khác biệt không phải chặn tạo nên đâu mà nó chính là gì nó không nổi bật thôi cái từ meta tan mê ta sự là nổi bật đấy đúng không còn meta tan này là không nổi bật thôi là không hề nổi bật thậm chí là chúng còn rất là khó nhận biết kizuka kizuka đây này đúng không thậm chí chúng còn khó nhận biết đúng rồi không được chú ý đến đúng không tokoro ga nagaime de mite miruto haruka ni Okinaku O, hakki suru là gì? Thế nhưng mà làm sao đây? Mọi người dịch tiếp ạ. Ngược lại sự cải thiện một phần trăm là không dễ thấy và thậm chí còn tiếp nào tiếp nào cả nhà. Copy paste đi. Thế nhưng khi thử nhìn xa hơn cái đoạn mà nhìn bằng con mắt dài hơi là là là nó chính là nhìn xa hơn một chút nhá, có là nhìn <laughs> nhìn ra xa ấy đúng không nhìn ra tương lai xa hơn ấy đúng không thế nhưng nếu như mà thử nhá cái từ ở đây là mi dự nhá các bạn thì cái, phải có cái từ mi dự ở đây là nếu như mà chúng ta thử thử nhìn xa hơn một chút thì thì nó sẽ thì chúng nhá ở đây chủ ngữ nó là gì nó chính là cái chúng đấy chúng là cái gì các bạn chúng nó chính là ichipasento no kaizen chúng ở đây nó là gì là những cái thay đổi tí hon là những cái cải tiến một phần trăm mỗi ngày nên là cái từ chúng ở đây là em đang cho thêm vào này tại vì là nó vẫn đang nói về là các cái câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau ấy thì nó vẫn lặp đi lặp lại ở các cái bài đọc của mình thôi là thế nhưng nếu thử nhìn xa một chút chúng sẽ phát huy được hiệu quả to lớn ở đây mặc dù cái câu này của mình nó là hai câu và dấu chấm ở đây nhưng mà mọi người sẽ thấy ở cái câu thứ hai nó kết thúc là hô độ đà đúng không thì đây sẽ là gì 小さな改善が長い時間をかけてmột taras hình cả là odoroku horo là thì cái từ horo ở đây nó chính là cái dạng là so sánh ờ, so sánh đến mức là như thế nào đấy thì ở đây em nối hai câu lại với nhau có những cái câu mà mình có thể tách ra nếu như mà nó dài quá nhưng mà cái câu này thì nó lại có thể nối được vào với nhau trong câu tiếng Việt nên là ở đây em sẽ để là gì thế nhưng nếu như thử nhìn xa hơn một chút chúng sẽ phát huy được hiệu quả to lớn đến mức mà Đấy, thì cái từ đến mức này em nối luôn nó vào đây đến mức làm sao đến mức là bạn sẽ phải bất ngờ bạn sẽ phải bất ngờ với những cái thay đổi mà chúng mang lại một ta mutara sự ở đây là chúng đem lại sau một cái khoảng thời gian rất là dài yeah. thì cái từ chúng ở đây nó cũng chính là cái từ chi sanakaizen này này Chisana kaizen ở đây nó bằng với Ichipa Sento no kaizen và nó đều là chúng. Nên là cái đoạn câu số 2 hô độ đà này em sẽ lược bỏ đi cái từ chúng ở cái câu số 2 và cho nó vào câu số 1 và nó thành một chủ ngữ cho cả hai câu thì sẽ là thế nhưng nếu thử nhìn sao một chút chúng sẽ phát huy được hiệu quả to lớn đến mức đến mức làm sao bạn sẽ phải bất ngờ với những cái thay đổi tí hon mà chúng mang lại sau một cái khoảng thời gian dài Đấy, thì nagai chỉ một shikango tệ nó là nghĩa như vậy thử tính toán xem nào ngược lại sửa cái tiếng là không dễ thấy và tiếp nào thì kê sang ste mio là chúng ta hãy thử tính toán nhé thì chúng ta sẽ thử hình toán là gì đây? Giờ, dạ, moshi mainichi 1% yoku nattara 1 nen go ni wa sang à, sang siêu nana bài yoku naru daro. Cái từ daro ở đây nó dùng cho những trường hợp nào nhỉ? Daro ở đây là khi mà uh, khi mà muốn muốn muốn uh, gọi là gì? Uh, nếu đưa ra cái sự đồng tình ấy kiểu như thế nào nhỉ? Uh, kiểu như là uh, mình đã biết về cái việc đấy và mình nghĩ rằng là người khác cũng đã cũng đã biết cái việc đấy rồi thì là mình sẽ đà đồ ví dụ như là uh, uh, ví dụ như là uh, mình với lại một người khác nói chuyện với nhau Ờ, và mình <laughs> hình như là mình đã biết là người ta sinh năm 1987 rồi chẳng hạn thì là uh, à bạn bạn có phải bạn sinh năm 1987 không? Se, uh, à, đúng không? Ờ, Senkyu hakunanazu hachine ni umare daro đúng không? Hoặc là uh, daro thì đọc là đề số hoặc là daro đấy. Thì cái từ daro ở đây nó dùng trong những cái trường hợp là mình biết, mình nghĩ là mình biết và mình nghĩ rằng là người kia người ta cũng biết và đưa ra một cái quan một cái ý kiến đấy và để kêu gọi sự đồng tình đấy kêu gọi rằng là à có phải thế phải không đấy thì cái từ đà rồ ở đây nó là như vậy này có nghĩa là đây là gì là người ta đưa ra cái ví dụ là gì nếu như mà hàng ngày mình ờ, đều tốt lên một phần trăm đúng không thì sau một năm thì có phải là có phải là ở đây nó chính là đồng tình đấy có nghĩa là nếu như mà các bạn tính đi đúng không các bạn tính đi là mỗi một ngày các bạn tốt lên một phần trăm thì đồng nghĩa việc là mà các bạn nhân với lại một năm là 365 ngày thì có phải là chúng ta sẽ tốt hơn 37 lần đúng không nào kiểu như vậy thì cái từ đào đồ ở đây nó có nghĩa là như vậy dốc cự đa đự ở đây là chúng ta sẽ trở nên tốt hơn 37 lần à, sau một năm đúng không thì cái từ si này nó có nghĩa là như vậy nếu như mỗi ngày đều tốt lên một phần trăm thì sau một năm có phải là chúng ta sẽ tốt hơn 37 lần phải không nào kiểu như vậy nhớ trở thành một phần trăm tốt mỗi ngày thì phải chăng mỗi năm sẽ gấp 37 lần phải không nào ngược lại nếu mỗi ngày số đi một phần trăm thì sau một năm sẽ trở về con số không đúng rồi ngược lại nếu một ngày kém đi một phần trăm thì sau một năm gần như về bằng không à, dù cho chiến thắng nhỏ hay thất bại lớn nếu tích lũy mỗi ngày thì sẽ trở thành thứ vô cùng to lớn đúng rồi đúng không thì ở đây là mọi người dịch đúng rồi ạ mọi người dịch đúng rồi thì ở đây cái phần ừ. chuyển ngữ của em như sau này ngược lại thì sao ngược lại là nếu mỗi ngày nếu mỗi ngày mà chúng ta lại kém đi một phần trăm là mình kém đi một phần trăm thì sau một năm sẽ gần về con số 0 hoặc là như bạn ừ, có một bạn dịch là uh, sẽ về con số 0 ấy, hoặc là về gần con số 0 thì nó đều đều giống nhau cả đều được. Và sau một năm thì nó sẽ trở thành con số 0 đấy cũng được. Tiếp đến này uh, tất cả mọi mố ở đây này mố ở đây mình sẽ thấy là mố 1 và mố 2 có nghĩa là gì cả những cái thắng lợi nhỏ hay là cả cả những cái thất bại à, tí hon đúng không tại vì nếu như mà cái từ cả này nó là tí hon hoặc là nhỏ nhoi gì gì đó đúng không thì là ở bên trên là mình dùng là thắng lợi nhỏ rồi soli đúng không chi sana soli ở đây là thắng lợi nhỏ rồi thì đoạn này là mình sẽ để nó thành tí hon đấy thì là chi sana soli mo cả nạ hai bốc boku mộ là gì? Là cả những cái là tất cả mọi à, thắng lợi nhỏ hay là những cái thất bại tí hon thì đều đều đều sẽ mono ní ra được đều sẽ trở thành một cái thứ nhá mono ở đây là sẽ trở thành một cái thứ mà vô cùng lớn lao vô cùng lớn lao thì cái từ ní này nó sẽ đi kèm với một cái tính từ đằng sau để miêu tả về mức độ của cái của cái của cái tính từ đấy cũng là cái từ cái tính từ đấy là xa thì ní tôi thì sẽ là rất là xa nếu mà ok ở đây là rất là to nếu như mà rất là gần chẳng hạn thì nó cũng sẽ là harukani chikai đúng không hoặc là uh, rất là xa xong rồi rất là ngày xưa gì gì đấy thì cái từ ha được cả ní nó sẽ đi kèm với cái tính từ đằng sau để bổ sung ra là cái thứ đấy nó nó tăng lên cái mức độ lên gấp nhiều lần thì ở đây sẽ là gì là nếu như mà uh, nếu như mà bạn tích lũy chúng đúng không chumi kasane để bà là nếu như mà bạn tích lũy chúng thì là chúng sẽ trở thành một cái thứ vô cùng gọi là to lớn Đấy, thì ở đây em sẽ dịch là gì đây? Tất cả mọi thắng lợi nhỏ hay những thất bại tí hon đều sẽ trở thành một thứ vô cùng to lớn nếu như bạn tích lũy chúng thì mọi người hãy để thêm những cái từ bạn hay là chúng tôi chúng ta thì nó chính là chủ ngữ trong câu tiếng việt ấy thì là cho cái câu của mình nó được à, thuần thuần việt hơn thì uh, luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ đến chủ ngữ và trong cái câu tiếng việt của mình sẽ thêm chủ ngữ vào đấy thì nó sẽ để giúp cái câu của mình nó nó nó mượt mà hơn quay trở lại cái cái cái nội dung mà người ta nói đến trong cái bài lần này ấy, thì cái bài này được em lấy trích dẫn trong cái cuốn là thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ cái cuốn này thì đã được dịch sang tiếng Việt và được rất là nhiều người yêu thích và em cũng là một fan của cái cuốn sách này luôn cái cuốn thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ ấy, là cái cuốn mà um, em đọc đầu tiên là cái bản tiếng Nhật và sau khi đọc cái bản tiếng Nhật xong thì thấy hay quá và cũng có thử um, lên trên mạng search xem là ở Việt Nam mình có không thì nó chính là cái cuốn thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ và trong cái cuốn này nó có rất là nhiều các cái à, thông điệp mà mà gửi tới đọc tiếng Nhật thì mình mới thấy là là có rất là nhiều thứ mà mình có thể học được ừ, từ cái cuốn sách này và uh, rất là nhiều các bạn youtuber cũng đã review về cái cuốn này rồi thì nếu như mà mọi người có thể uh, uh, thích cái, cái cái cái những cái kiểu như kiểu phát triển bản thân giống như em ấy thì chắc là sẽ rất là thích cái cuốn này vì nó đưa ra các cái thông điệp của mình nó rất là đơn giản nhẹ nhàng và nó hướng tới cái việc là tạo ra một cái thói quen làm những cái việc rất là nho nhỏ nho nhỏ hàng ngày thôi nhưng mà dần dần nó sẽ trở thành những cái ờ, rất là lớn lao Okinawa no ni naru thì ờ, cái cái cái quy tắc một phần trăm này thì cũng đã được nhắc đến rất là nhiều ở trên mạng rồi đúng không là cái sức mạnh ờ, của cái việc là thay đổi một phần trăm mỗi ngày thì giống như kiểu cái này nó chính là giống như kiểu lãi suất kép ấy. lãi suất kép là gì là là mỗi một hôm mình mình tốt hơn một phần trăm thì cái ngày hôm sau nữa thì nó sẽ là tốt hơn của cái ngày đầu tiên cộng một phần trăm sau lại tốt hơn tốt hơn của một phần trăm thì cứ nhân lên như vậy thì nó sẽ là một năm mình sẽ tăng lên tận 37 lần đấy một năm mình sẽ có là lúc đầu thì nó sẽ rất là chậm lúc đầu thì nó chỉ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà sau dần dần nó sẽ vụt lên đến cuối năm là nó sẽ vụt lên đến tận 37 lần thì mỗi ngày nỗ lực thêm một phần trăm thôi thì sau 3 tháng mình đã thay đổi rồi và một năm thì nó là cả một vấn đề đúng không đấy thì cái phần quy luật một phần trăm này ấy, thì nó chính là cái Riseki cô cả thì nó chính là cái hiệu quả của cái cấp số nhân thì mọi người có thể à, xem lại một cái bài mà em đã từng làm về cái cuốn cái cuốn sách này và cũng nói về cái quy luật một phần trăm này thì thông qua cái phần cái bài video trên YouTube về cái quy luật một phần trăm này thì mọi người sẽ hiểu thêm cái nội dung của cái bài ngày hôm nay là tại sao mà mình thay đổi à, một chút mỗi ngày như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái kết quả rất là lớn lao Okinamono Ninaru như thế thì quay trở lại cái nội dung của bài ngày hôm nay là mình đã có được uh, một số các cái từ vựng thứ nhất đó là cái từ canine thì giống như em đã có nói rồi chỉ nhớ là mọi người nhớ một điều đó là gì đưa ra một cái kết quả xấu nào đó thì là mình hãy dùng cái cấu trúc này uh, wasukana là một chút một ít này cái từ michibi cự này em cũng thấy là rất là hay dùng đó là cái gì là dẫn dắt ai đấy đến một cái gì đó đúng không thì nó chính là michibi cự tiếp đến là cái từ là uh, kadai hiêu cạ là đánh giá cao đúng không còn đây là cao số hiêu cạ là đánh giá thấp này hoặc là gọi là trong cái câu vừa rồi trong cái câu rồi thì em có chuyển nó thành là gì là là quên đi cái gì đó đúng không tiếp là ôm môi không mự là đinh ninh cho rằng thường mang cái nghĩa tiêu cực gọi là mình nghĩ rằng là như thế nhưng mà chưa chắc đó là là như thế thì hãy dùng cái từ ôm môi cô mự này tiếp là ha được cả ní là hơn hẳn này hơn thế nữa thì ở đây trong cái phần từ điển Ờ, có một cái từ để diễn tả cái này đó là gì tê đổ gạ hana hadashi samau arawasu go là cái từ để diễn đạt cái trạng thái mà cái mức độ của mình nó rất là rất là hana hadashi là rất là dị có là rất là nhiều ấy đúng không rất là um, gì gì đó đúng không có là hơn hẳn cái gì đó một cái mức độ của mình nó hơn hẳn thì đằng sau nó là một cái tính từ thì là nó sẽ diễn tả cái đó đấy thì là đấy là cái nội dung của bài ngày hôm nay à, thì uh, cũng còn khoảng tầm 2 tuần nữa là đến Tết rồi hơn 2 tuần nữa là đến Tết thì là mong rằng những cái uh, những cái video mà à nhầm những cái bài à, viết mà em à, giới thiệu cho các bạn uh, ngày hôm nay ấy, thì sẽ uh, giúp cho các bạn. Ồ oh, ai ai viết <laughs> à, em mong rằng là những, cái bài mà uh, lấy ở trong cái phần uh, chia sẻ đọc dịch này thì sẽ giúp cho các bạn uh, có thêm được cái uh, thói quen để mà có thể tiếp tục uh, rèn luyện và học tập tiếng Nhật một cách uh, lâu dài à, vì uh, ngoại ngữ nó là một cái mà sẽ cần phải tích lũy và mình sẽ cần phải cố gắng từng chút một thì sẽ hơn là mình học như trôi như bò một hai tháng thì mình bỏ bẵng đi thì rất là mong cái này nó sẽ truyền được cái cảm hứng cho các bạn ok vậy là hết cái phần bài ngày hôm nay tiếp đến là cái phần đặt câu hỏi thì hôm nay mọi người có đặt câu hỏi gì không thì em sẽ trả lời cùng với cả nhà đâu nhỉ khủng long ok hôm nay mọi người có câu hỏi gì không hôm nay cũng là buổi số 2 rồi mà cái số lượng người cũng đã giảm đi khá nhiều hồng có thể nói những chương trình tiếng Nhật Hồng đang theo dõi không Ờ, à, những cái chương trình tiếng Nhật em đang theo dõi à ok cái này thì chắc là phải viết một bài em đã từng viết một cái bài ở trên blog của em là các cái kênh YouTube em đang theo dõi rồi đấy thì để em sẽ gửi lại link cho mọi người nhá thì em thì thường hay ờ, thích về lối sống tối giản này về phong cách sống này ờ, thì em cũng hay theo dõi về những cái kênh YouTube của những người đấy chị ơi nếu đi counter thì cần dịch Việt sang Nhật nhiều không ạ ô nhiều chứ em nhiều chứ Việt sang Nhật, Nhật sang Việt nó là song hành luôn. Như chị làm counter thì dịch Việt Nhật và Nhật Việt liên tục. Vì sao? Vì là khách hàng nói cho mình thì mình lại phải truyền đạt lại cho team. Xong team lại truyền đạt cho mình, mình lại phải chuyển từ lời của team sang cho người Nhật. Nó cứ song hành như vậy ấy. Nó lúc nào nó cũng song hành với nhau chứ nó nó không phải là cái nào nhiều hay cái nào ít cái thằng khách hàng nó nói một thì thằng Việt Nam mình nói 10 mà thằng Việt Nam mình nói 10 có khi mình chỉ nói lại một thôi đấy thì lúc nào nó cũng đi đôi với nhau cả thế nên là uh, mà nhớ uh, ờ, đi đi đi làm bất kể cái gì cũng thế kể cả dịch hay là computer hay là cái gì đấy thì đều sẽ cần phải cái gì cái cái cái khả năng ăn nói tốt rõ ràng đúng không tại vì bản thân mình khi mà làm phiên dịch ấy thì bản thân mình là phải có một cái ngôn ngữ tốt rồi Vậy là mình nói ít nhất là nó không hay thì nó cũng phải mạch lạc đúng không mình nói là nó phải người ta phải hiểu chứ mình nói a mà người ta lại hiểu b là không được rồi mà muốn nói được hiểu thì mình sẽ cần phải tự rèn luyện làm sao để uh, ngay cả trong cái tư duy của mình nó cũng phải rành mạch và rõ ràng ấy thì cái cách mà để rèn luyện tư duy rành mạch rõ ràng thì chỉ còn cách là mình tự mình phân tích và mình logic sao cho nó thật là rõ ràng thì mình nói ra nó cũng sẽ rõ ràng thôi chị giảng dễ hiểu quá ạ ôi cảm ơn em cái cái gì nhỉ ờ, cái cái cuốn sách là thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ ấy mọi người có thời gian thì mọi người đọc nhá ở trong cái ờ, quỹ ebook cai ờ, của em thì cũng có cái phần tiếng Nhật của cái bản này cái bản này em đã năm cách em đã đọc cách đây hai năm rồi và thực sự rất là hay tiếng Nhật của nó cũng không khó lắm mọi người dạ chị ơi có luyện tập tư duy logic không ạ vì vậy và chị luyện tập như thế nào ạ đôi khi em diễn đạt kể cả tiếng Việt thôi nhưng đối phương nhiều khi không hiểu ạ. À. <laughs> Đi từ mindset, phân tích câu mạch lạc, giao tiếp mạch lạc, đúng rồi ạ. Thì thực ra là cái này nó cũng là một cái khiếu của chị đi. Từ, từ ngày xưa đến bây giờ, từ hồi mà còn học cấp 2 đến bây giờ ấy, thì là mình đã được khen là uh, nói năng lưu loát. Nói chung là từ đầu cũng được mọi người khen như vậy. Nhưng mà cái nếu mà để mà nói được một cách logic để cho người khác hiểu thì bản thân em phải là người hiểu vấn đề trước đã thì chị nghĩ cái việc mà em hiểu vấn đề nó là cái đầu tiên giống như là chị Bình Yên có nói này phân tích câu mạch lạc ở đây thì không chỉ đơn thuần là về mặt tính nhật nhé không chỉ đơn thuần là mình phân tích câu mạch lạc mà mình làm thế nào để mình phân tích câu mạch lạc được vì là bản thân mình hiểu về nó đúng không mình hiểu về nó rồi thì mình sẽ có thể truyền đạt được cái hiểu của mình cho người khác còn nếu như mà bản thân em mà chưa hiểu rõ được nó thì em rất là khó để em có thể nói ra cho người khác hiểu vì là cái đấy nó có phải của em đâu mà em có thể nói được cho người khác hiểu đấy, thế nên là bản thân chị thì lúc nào chị cũng nghĩ là mình hiểu đã mình làm thế nào để bản thân mình nạt tốc cự được đã thì tự nhiên là mình sẽ nói được cho người khác nạt tốc cự còn nếu bản thân mình mà chưa nạt tốc cự được thì mình sẽ rất là khó để có thể diễn đạt được cho người khác hiểu còn cái việc mà luyện tập thì chủ yếu là mình sẽ đọc sách ừ, nói chung là nghe thì <laughs> hơi hơi gì gì đấy đọc sách nhiều à, nghe nhiều à nó có một cách nữa là gần đây là có một cái từ mà thầy Phan Văn Trường là trong ờ, group cái nền thì có đưa ra đó là cái gì tư duy hệ thống thì cái từ tư duy hệ thống nó nôm na nó là cái gì có là mình đang đọc về cái a thì mình phải liên kết nó với cái b ví dụ như là mình đang đọc về cái từ này thì nó sẽ liên kết với từ này à, nó liên kết với các cái vấn đề nó khác mình hôm nay mình đọc về cái bài uh, thay uh, thói quen uh, hàng ngày nhá hibi no siêu cẳng đúng không thì nó liên quan tới cái một phần trăm đúng không thì trong cái đoạn đấy nó nói về một phần trăm là một phần trăm nó là cái gì thì mình phải đi tìm xem là à cái quy luật nó có một cái nữa đó là cái quy luật một phần trăm đúng không mà cái quy luật phần trăm đấy nó là cái gì thì lại mình lại phải đọc về cái quy luật một phần trăm đấy gọi là tất cả mọi thứ nó đều liên kết với nhau nó liên kết sự nó với nhau nó đều himozuke với nhau và cái việc mà mình luôn luôn có một cái ý thức là cái nọ nó kết nối với cái kia và mình tìm cách để có thể kết nối nó được thành của mình ấy là một cái mà chị nghĩ là sẽ cần phải học tập và nó chính là cái tư duy hệ thống của mình đấy cái tư duy hệ thống của mình ấy nó là một cái rất là hay nếu như mà bạn nào thích thì là hãy ừ, lên uh, chỗ lên kênh cái nền radio của thầy Phan Trường và thầy cũng rất là nói rất là nhiều về tư duy hệ thống um, uh, thêm một cái nữa là gì nhỉ thêm một cái nữa là Uh, dạo gần đây thì là em cũng có hướng dẫn các bạn N3 thì các bạn đấy mới là học sinh tiểu học thôi chẳng hạn như thế Tức là có những cái rất là đơn giản đúng không mình không thể nào bắt các bạn ấy nhớ là cái từ ốc cứ sằng là vợ được giống như, như là buổi sáng ngày hôm nay em dạy các bạn cái cái, cái từ là ốc cứ sằng là vợ chẳng hạn thì không thể nào tự nhiên nói rằng các bạn ấy hiểu đó là vợ đúng không hoặc là có một cái từ là cái từ ờ, sáng nay dạy là một cái từ là từ um, gomen cả nhà chờ em bế con xuống nó đang khóc thì thì uh, ví dụ như là mình cho em về học cùng cũng được mà mình không thể nào bắt các bạn ấy nhớ là ông cứ sàng là vợ được hoặc là sáng nay có một cái từ đó là uh, cái gì nhỉ uh, ờ, cái từ là yêu ma gá được yêu ma gá được là là rất là vui tính đúng không thì mình phải đi mình mình mình mình tìm cái liên kết cái từ gá được đấy với lại cái từ ốc okusang thì cái chữ hán của cái từ okusang ấy nó chính là có cái bộ nhân ở dưới này đúng không kiểu học kiểu chữ hán là có một cái hộp ở trên rồi là có một cái cô mê là cái bộ gạo cái chữ gạo ở dưới là cái người mà giữ cái hộp cái thùng gạo là cái người vợ cái người vợ là cái người giữ tiền mà cái người vợ là một cái người rất là khó tính rất là hay cằn nhằn đúng không mà cằn nhằn thì ở đây là gá được là cằn nhằn nhưng mà cũng rất là vui tính đúng không thì gá được là rất là có cái đấy thì có nghĩa là khi mà ừ, học một cái gì đấy thì mình hãy hãy hãy tự liên kết với nhau thì trong cái khoản gọi là gì ờ, từ vựng ấy thì là em hay hướng dẫn mọi người theo kiểu như vậy nhưng mà ngoài cái từ vựng đấy ra thì nó còn liên quan đến rất là nhiều các cái khác nữa ví dụ là khi mà đọc cái cuốn sách này thì mình phải liên kết với cái cuốn sách kia khi mà mình đọc cái phần này thì mình lại phải liên kết đến cái kia chung quy lại là mình luôn đi tìm câu hỏi là tại sao đấy đúng không tại sao nó lại thế tại sao tại sao mà cái từ uh, canine đấy hoặc ừ, nó lại dùng là là trong cái trường hợp này vì sao vì là nó nêu ra những cái kết quả nó không được tốt nên là nó dùng cái từ canine đấy uh, là nếu như mà mình uh, thay đổi uh, không tích cực mỗi ngày thì nó sẽ như thế đấy thì thì nó sẽ dùng cái canine là hướng những cái kết quả không tốt đấy thì mình cứ luôn luôn hỏi là tại sao người ta lại dùng cái này nhỉ tại sao người ta lại dùng cái kia nhỉ sau đó mình cứ liên kết các cái kiến thức mà mình có với nhau thì dần dần mình sẽ có được cái cái cách tư duy để sao cho mình có thể hướng dẫn cho người khác dễ hiểu rồi còn ai ngày xưa khi mà làm counter thực sự là cũng không không phải là một người quá giỏi nhưng mà được cái là uh, em được cái là em có thể phân tích là người khác đang nói gì để có thể chuyển lại bằng tiếng Nhật hoặc là tiếng Việt sao cho nó hợp lý còn nhiều khi là dịch là dịch là cũng không hiểu nó là cái gì đâu tại vì nó mang tính kỹ thuật mấy giờ đó là một Ok rồi mọi người còn câu hỏi gì nữa không hôm nay có vẻ càng ngày càng ít câu hỏi càng ngày càng ít câu hỏi chưa chưa càng ngày càng ít câu hỏi mọi người còn câu hỏi gì nữa không thì là ờ, dành cho những cái bạn nào hôm nay tham gia buổi đầu ừ. tiên ấy thì là mình sẽ có 6 ừ. buổi liên tiếp 6 buổi thì hôm nay là mới là có buổi thứ hai rồi từ giờ đến Tết không biết có được <laughs> à, bốn buổi nữa không <laughs> nhưng mà đã bị rụng giờ mất một nửa rồi nhưng không sao dù có hai bạn một bạn thôi thì mình vẫn cứ chia sẻ để sao cho uh, trong năm tới mình sẽ có thể gặp mặt nhau ừ. nhiều hơn để sao lại ừ. nữa không ai còn câu hỏi gì nữa ạ à? <laughs> Đang không biết nói gì đây chị ờ, chị đang mong chờ hồng mở câu lạc bộ sách tiếng nhật chị ơi cái đấy em cũng đã có ý định rồi đấy nhưng mà <laughs> cái năm ngoái là em không động đến sách tiếng nhật nhiều em lại chỉ động đến sách tiếng việt mà em cũng nếu mà kiểu câu lạc bộ sách là cần phải có một cái đội ngũ để mà up bài và lên bài thường xuyên ấy thì hiện tại giờ em đang làm cái shadowing là đã đang tốn thời gian của em khá là nhiều cùng với lại các bạn team lê ra rồi nên là đang chưa biết là cũng muốn quay trở lại cái việc câu lạc bộ đọc sách nhưng mà thực sự là để em rất là sợ là vì sao vì là khi mà mở ra một cái câu lạc bộ nào đấy ấy, thì chỉ sợ là nó có ít bản thân em thì em không thích một cái group đông người uh, vì là đông người thì các bạn sẽ thấy là sẽ rất là mặc dù là nó rất là vui thật đấy nhưng mà đông người nó cũng kèm với cái việc là chúng ta không thể nào biết được hết lẫn nhau nên lại mà nhóm nhỏ thì nó lại có một cái yếu điểm là gì yếu điểm là khi mà ai đấy mà bị đau mút thì là những cái người khác là cũng sẽ bị đau theo có là luôn luôn phải có một cái người gọi là cầm trực cái ví dụ như là team đây ra bây giờ chỉ có 7 bạn thôi là bao gồm cả em là có 7 bạn mà có những cái lúc mà nó bị đau mút đến cái mức mà kiểu không ai muốn làm đừng có bóng đây, bóc bóc đây vào đấy và bản thân mình kiểu là nên là mình lúc nào mình cũng phải làm thế nào đấy có thể để áp được cái cái cái cái cái cái cái năng lượng của mọi người lên ấy cũng là cả một vấn đề vì bản thất nếu như mà ờ, tham gia một cái nhóm về nhạc về nhảy về uh, gì đấy thì không cần phải áp nó vẫn lên đấy là một cái điều đương nhiên nhưng mà riêng về học này về đọc này <laughs> không ai có thể lúc nào cũng đảm bảo 100% là up lên được đấy nên là chắc là hôm nào chị à, bình yên giúp em đi Ôi chị bởi vì chị không um, đọc <laughs> nốt, đọc phần sách tốt được như em á ừ, nên là chị đang muốn khai thác um, phần đọc sách của em thôi ừ. <laughs> đấy thì nếu như mọi người à, ở trong ví dụ như là mình có những cái cuốn sách mình chia sẻ và mọi người về tự đọc rồi hẹn nhau một buổi zoom như thế này này à, là mình sẽ vào để à, mình uh, mình chia sẻ cái phần mình đã đọc rồi là có những ừ. phần nào mà khó thì có thể giúp nhảy ờ, đọc cái phần tiếng Nhật đó đúng rồi cũng là một ý tưởng hay đấy thì nếu như mà mọi người thích ý tưởng này của chị Yến em sẽ có thể uh, trong thời gian tới sẽ nghĩ cái cách nào đấy để cũng là một cái buổi zoom đúng không một ừ. cái buổi zoom để mình buổi zoom như là chúng ta mình... cùng đọc một cái đó chẳng hạn chúng ta sẽ mình có thể hẹn nhau là đọc cái cuốn này chẳng hạn trong vòng một tháng chẳng hạn thế là vâng. mình vâng, sẽ vâng. hẹn một buổi như thế này xong rồi là mình sẽ hẹn nhau để ờ, vào chia sẻ là à, đọc xong cuốn sách thì mình cảm thấy thế nào có phần nào ví dụ khó chẳng hạn thì sẽ nhờ hồng hoặc là nhóm một câu điện thoại đi đúng rồi đúng rồi đấy em thấy cái đây cũng được cái đây cũng hay cái đây cũng là một ý tưởng hay chỉ lúc đấy mọi người sẽ sẽ tiêu cực đa kỳ ní hơn Ừ, vì đấy thì mọi người sẽ động lực để đọc sách hơn và bắt buộc mình sẽ phải đọc để mình join được nhóm. Nó sẽ có điều kiện là ai phải đọc cuốn cuốn đấy trên 50% thì mới ừm, thì mới tham gia mới được tham gia nhóm được ấy. Ừm, Đó. em sẽ thử cân nhắc về việc này dạo này cũng đang đang rảnh em muốn hỏi về cách thức tham à, gia team lên cái à, Kindle em có thể liên hệ với chị như thế nào em ơi em em chat với chị qua luôn à, cả zalo uh, nhá chị zalo ừ, trong nhóm mới có zalo của chị rồi đúng không thì là em em chat qua em chat qua cho inbox cho chị sau cái buổi ngày hôm nay nhá ok mọi người còn câu hỏi gì nữa không nếu như mà không có câu hỏi gì thì um, chắc là tuần tới mọi người có thích hai buổi một tuần không thì để cho nó từ giờ đến cuối năm là hết 6 buổi luôn <laughs> mới được uh, có chị ạ ok rồi thế buổi tuần sau cho hai buổi nhá à chết tuần sau vậy đăng ok tuần sau cho hai buổi nha một buổi giữa tuần buổi ờ, cuối tuần gì đấy nói chung lại ít hay nhiều thì cũng không quan trọng đối với lại em hay là chị à, vấn đề là chúng ta sẽ ngồi được với nhau và nói chuyện được với nhau và có thể tự dịch được với nhau thôi còn đây là một cái buổi rất là free đúng không thứ nhất đó là free đừng thứ nhất đó là free thứ hai nó là tự nguyện và thứ ba nó là trên tinh thần tự do cá nhân nên là mọi người ai tham gia thì tham gia thôi và dù một hai người thì vẫn cứ làm như bình thường đủ 6 buổi đã nói đủ 6 buổi là 6 buổi hôm nay là buổi thứ hai rồi và hôm nay là đã có số lượng người dịch là ít đi rồi số người tham gia cũng ít đi rồi <laughs> nhưng mà mong buổi tới sẽ có nhiều người hơn mặc dù là cái group của mình tận hơn 300 người nữa và đang ao dần không sao cả mọi người cứ à, hành động theo cái gì mà mình nghĩ là đúng thôi giống như kiểu em có chia sẻ trên Facebook ấy nhắc đến học là chả ai nghĩ là vui cả chẳng ai nghĩ là vui cả tuy nhiên là mình phải tự tìm niềm vui cho nó thôi vì là bản chất là không thể thiếu học <laughs> dù cuộc đời có như thế nào sóng gió có ra sao thì mình vẫn phải học ok rồi thì hôm nay chắc là mình sẽ kết thúc ở đây nha để cho mọi người có thể uh, uh, tối chủ nhật có thể uh, thư giãn và ngồi đắp mặt giống chị Yến Ok rồi, em cảm ơn cả nhà. Ờ, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hẹn cả nhà vào tuần sau. Em sẽ hứa là sẽ cùng làm với cả nhà hai buổi. Ok và chào cả nhà. Thế nha, bye bye. bye, bye.